Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, rộ tin đồn bị nhiễm virus lạ. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền bản quyết định số 1448 do ông Phạm Minh Chính ký vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc phân công chỉ đạo giải quyết công việc trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi nước ngoài. Đây là quyết định được ban hành nội bộ nhưng không hiểu vì sao nó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Về trường hợp ông Lê Văn Thành nếu đi nước ngoài vì công vụ thì chắc chắn báo chí đã đưa tin rầm rộ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, không có một tin tức nào về việc ông Thành đi công tác ở nước ngoài được công bố. Không biết ông Lê Văn Thành đi nước ngoài vì lý do gì? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Trong bộ máy của chính quyền Việt Nam cũng có rất nhiều quan chức cấp cao âm thầm đi nước ngoài, không kèn, không chống. Những người đã đi như thế có thể kể ra như ông Trần Đại Quang, ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Bá Thành, vân vân. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành. Ông Phùng Quang Thanh có thời gian trước đại hội 12 vắng mặt khá lâu và sau đó ông lại xuất hiện trở lại với dáng vẻ khá yếu ớt. Sau đó, phía chính quyền cũng xác nhận rằng ông đã đi Pháp chữa trị. Lúc đó, mạng xã hội đã bùng lên nhiều tin đồn và thuyết âm mưu ly kỳ. Tuy nhiên, những điều ấy đã không được kiểm chứng chỉ biết rằng ông Thành có âm thầm đi Pháp chữa bệnh ung thư là có thật. Trường hợp ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh cũng tương tự như vậy, cũng vắng mặt trên báo chí một thời gian và sau đó được xác định là đi chữa bệnh ở nước ngoài. Cả ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh đều không qua khỏi cành bệnh hiểm nghèo bí ẩn. Được biết, hầu hết những quan chức đột ngột đi nước ngoài chữa bệnh đều là đang rất khỏe mạnh Điều này đã dấy lên tin đồn về những trận đấu đá trí tử trong chốn cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ông như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang hay Nguyễn Bá Thành đều là những quan chức vắng mặt trong nước trong thời gian rất lâu mới bị phát hiện. Còn ông Lê Văn Thành thì chỉ mới vắng mặt có 3 ngày đã bị phát hiện đi nước ngoài không kèn, không trống. Đây là hình ảnh theo quyết định số 1448 ở Việt Nam, cứ hễ quan chức đi nước ngoài không kèn không chống là bị nghi ngờ đi chữa bệnh, bởi đã có quá nhiều trường hợp giống như vậy, và chính trường hợp Việt Nam cũng đang diễn ra những trò đấu đá trong bóng tối từ nhiều năm qua. Tranh giành quyền lực từ cấp trung ương rất khốc liệt, nhưng không phải bao giờ cũng dùng điều lệ của Đảng và luật pháp để loại trừ địch thủ. Một người nắm vai trò lớn trong chính phủ, công việc thì ngập đầu, không thể nào bỏ bê mà đi nước ngoài cho được. Vì vậy, người dân không thể đặt câu hỏi rằng liệu có phải trường hợp ông Lê Văn Thành lại là một Trần Đại Quang thứ hai hay không? Bởi trong cộng đồng mạng cũng đã có tin đồn rằng ông Lê Văn Thành đi Nhật Bản. Cho đến nay, những nước mà các quan chức rất chuộng đi chữa bệnh đó là Singapore, Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Đi Singapore thì cự ly gần, đi Mỹ thì tốt nhất vì nước Mỹ có nền y học tiến bộ bậc nhất trên thế giới, còn đi Nhật và Pháp cũng xa ông Nguyễn Bá Thành đã chọn nhập viện ở một viện John Hopkins ở Mỹ, một bệnh viện nổi danh hàng đầu của thế giới nhưng vẫn không thể cứu được mạng cho ông. Quyết định bị lộ ra chưa được bao lâu thì cũng đã có tin đồn rằng ông Lê Văn Thành nhiễm virus lạ và có tin ông bị bệnh ung thư tủy cấp, căn bệnh mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mắc phải trước kia. Đây vẫn là một tin đồn, muốn xác định chính xác thì cần phải có thêm thời gian đến hình ảnh ông Lê Văn Thành khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong chính phủ, ông Lê Văn Thành đảm nhiệm quản lý mảng xây dựng cơ bản như ông Trịnh Đình Dũng trước đây. Ông Thành quản lý các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Thành trưởng thành từ khối kinh tế năm 2010, khi đó ông là giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng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 Cụ thể là vào chiều ngày 21 tháng 11 tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án sơ thẩm tuyên cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang từ 30 đến 36 tháng tù, hưởng án treo. Bốn bị cáo còn lại, bảy bị cáo còn lại trong vụ án đều được đề nghị từ 18 tháng tù treo cho đến 10 năm tù giam. Đây là hình ảnh ông Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo được biết, dự án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng Công ty Cổ phần Dược Cửu Long gây thiệt hại tới 3,8 triệu USD cho tài sản của nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân. Điều đáng nói là những người có chức vụ cao nhất trong các bị cáo đứng trước tòa lại nhận mức án thấp nhất. Đã có rất nhiều quyền lớn thì phải gắn với trách nhiệm cũng lớn theo. Có trách nhiệm lớn mà để xảy ra sai phạm thì tất nhiên phải nhận mức án hình phạt nặng nhất. Tuy vậy, người được giao quyền lớn để xảy ra sai phạm lớn mà lại chịu hình phạt nhẹ nhất thì chẳng khác nào khuyến khích quan chức cấp cao tiếp tục phạm tội. Đây là tính đặc thù của chế độ này. Để thấy sự tương phản trong vấn đề dùng cán cân công lý lệch lạc của chế độ, chúng tôi xin dẫn ra một vụ án trước đây. Đấy là vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, toán Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tuyên xử anh Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1997, sống tại ấp Phước Trung, xã Mong Thọ 7 năm tù vì hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói là thanh niên này chỉ bắt một con vịt về để nhậu. Trị giá tài sản bị Khang và Kiệt chiếm đoạt là một con vịt khoảng 3 kg, theo định giá là 174.000 đồng. Do Lê Tiến Kiệt chưa đủ tuổi về trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính. Đây là hình ảnh cướp con vịt bị tuyên án 7 năm tù. Ông Cao Minh Quang đã làm nhà nước mất 3,8 triệu USD là tiền ngân sách và của nhân dân, tương đương với 61 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua 35.075 con vịt. Tuy nhiên, ông cựu thứ trưởng được hắn treo, còn người thanh niên ăn cắp vịt nhận 7 năm tù giam. Ở đây không phải là con số tiền lấy được bao nhiêu, mà là hai người khác nhau về địa vị. Ông quan chức kia thì là thứ trưởng, còn cậu thanh niên lại là thường dân, nên đã dẫn tới kết quả hai thứ khác nhau dành cho hai người, một trời một vực như vậy. Kiên Giang chính là lãnh địa của Nguyễn Tấn Dũng. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng đã phá nát nền kinh tế đất nước bằng những cú đấm thép mà người dân Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục phải gánh chịu và trả nợ. Cú đấm thép là các tổng công ty và tập đoàn nhà nước do chính ông ta lập nên để đẩy mạnh nền kinh tế đất nước dựa trên trụ cột là doanh nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên, kết quả thì thất hại thảm bại. Hàng tỷ đô la thiệt hại nhưng người chủ trương chính sách ấy đã không hề bị một năm tù giam nào. Vậy thì rõ ràng, người có chức càng cao thì càng an toàn, dù cho họ có gây ra thiệt hại tài sản quốc gia đến như thế nào đi chăng nữa, và nhân dân cũng mất mát tiền bạc, sức lực đến đâu cũng vậy. Đấy là bản chất của chế độ này. Đây là hình ảnh cơ quan công tố được lập ra để gỡ tội cho quan chức một hành động ngược đời so với nhiệm vụ của họ là buộc tội. Cộng đồng mạng tỏ ra bất bình với bản án, tuy nhiên tất cả mọi lời phê phán của xã hội đều chỉ là lời nói bay vào hư vô, chứ chẳng thể làm được gì để ngành tư pháp chế độ này thay đổi được. Trong tuyên truyền thì Đảng Cộng sản luôn nói rằng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Của dân thì không thể vì muốn làm quan là đảng viên Đảng Cộng sản, phải nhiều năm tuổi đảng phải cao cấp lý luận chính trị và phải có lý được tốt vân vân. Và tất nhiên nhà nước này cũng không do dân bầu lên, mà do đảng cử lên. Bởi cho Quốc hội cũng đã tới 96% là đảng viên của Đảng Cộng sản và hầu hết kiêm nhiệm các chức vụ trong bộ máy của nhà nước từ trung ương cho tới địa phương. Vì nhà nước như thế nên kết quả là họ đã không vì dân mà chỉ vì đảng viên của họ. Đảng viên càng cao cấp